Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của tụi mình Tụi mình là Hoàng K Adventure à, Thì hôm nay á, mình đang bị viêm họng cho nên cái giọng của mình nói nó không được tốt lắm Cho nên mong mọi người thông cảm nha Rồi, hôm nay á là chuyến đi, một chuyến đi chơi của nhà tụi mình Tụi mình đang chuẩn bị đi Lake Entrance để mà bắt ghẹ, vậy là bắt tôm Nhưng mà đợt này thời tiết á, thì nó đang bị lạnh cho nên nước nó bị lạnh thì mình không biết là có tôm hay không nhưng mà tụi mình cứ thử đi xem là như thế nào nha đó thì um, đồ đạc đợt này tụi mình đi á không phải đi cắm trại cho nên là cũng rất là gọn chỉ cần mang áo quần với một số đồ cần thiết rồi có lông bắt ghe này có vợt để vợt tôm này rồi um, có cái đèn để mà doi xuống phía dưới nước để mà bắt tôm nữa rồi một thùng ice ski đó là đồ nó chỉ gọn như vậy thôi đó thì um, à, mình đi rồi có gì mình quay lại video cho mọi người xem nha đợt này mình đi thì mình à, theo dự định của mình thì mình sẽ book cái thuyền nhỏ để mà hướng dẫn cho mọi người cách bắt ghè ở Lake Entrance với thuyền như thế nào à, cái thuyền này á thì mọi người có thể đi tới 8 người mà không cần phải có license nhá không cần phải có bằng lái thuyền thì mình thuê được đó thì mình thấy là à, thường thường mình đi ở Lake Entrance á thì mình hay thuê thuyền như thế này là rất là tiền mọi người phải khỏi phải uh, chen chúc uh, đứng ở nơi um, mấy cái câu để mà thả lưới rất là đông người không thoải mái thì tha mình thuê cái um, uh, thuyền này đi ra đó rồi một mình mình ở giữa biển bắt trong ngày về đi tầm cỡ khoảng 2 tới 3 tiếng thôi là nó rất là tiền thì thuê thuyền này á thì cái tiếng đầu tiên á người ta sẽ lấy là 65 đồng rồi bắt đầu tiếng thứ hai tiếng thứ ba trở đi á là 50 đồng đó như tụi mình đi á, thì tụi mình thuê cỡ tầm cỡ khoảng hơn 2 tiếng tới 3 tiếng đô lại là tụi mình quay về rồi đó ok rồi có gì mình sẽ update thêm cho mọi người uh, trong cái chuyến đi này cho mọi người xem nhá đây đoàn tụi mình đã vừa tới nơi um, cái chỗ thuê nhà là giờ bị tội là tội ngu luôn không thấy cái gì đó nhưng mà đã tới nơi rồi bây giờ là hơn tám rưỡi đó, bây giờ thì mình sẽ lôi đồ vào để ổn định vị trí rồi ngày mai đi bắt ghè bắt tôm nha rồi cái gì ngày mai sẽ quay tiếp cho mọi người xem chạy hôm nay tắt đường nhiều quá cho nên là đi hết uh, hơn 4 tiếng rưỡi gần 5 tiếng á bây giờ mình sẽ quay sơ cho mọi người xem à, cái nhà tụi mình thuê nha à, nhà đẹp lắm rộng rãi thoải mái nè đó đây là bếp này đó phòng ăn này phòng khách này quả lịch sử luôn đó buổi tối à, vừa tới mình quay sơ cho mọi người xem <laughs> trong khi nó đang còn sạch trước khi tụi mình phá bánh nha lâu <laughs> nói vậy thôi chứ ở xong rồi tụi mình sẽ dọn dẹp sạch sẽ rồi trước khi về dọn dẹp đó nhưng mà bây giờ nó đang kiểu empty ấy cho nên là mình muốn quay cho mọi người xem rồi bây giờ à, mình quay cho mọi người xem khi phòng ngủ nhá đó, người ta làm rất là lịch sự luôn đó chăn gối đầy đủ à, có khăn tắm cho mọi người ở trong um, cái túi luôn này đó đấy ở những vùng không phải trung tâm mà người ta làm như thế này là rất là lịch sử rồi đó phòng này thì hai giường hai giường đơn rộng rãi à, rồi bây giờ mình qua phòng tiếp theo nhá đây phòng này thì sáng sủa hơn một tí đó cùng chăn gối đầy đủ khăn tắm đầy đủ luôn nếu mà ai không có mang theo cũng à, hai giường single hai giường đơn rất là rộng rãi luôn đó rồi bây giờ mình đi phòng tiếp theo cho mọi người xem nha đây có một cái phòng này rất là bự đó à, giường bự cho bà luôn đó cùng đầy đủ tất cả mọi thứ đây Mình cho mọi người xem cái giường đồ cổ ở Úc là như thế nào nha Có nguyên cả cái đài radio trên đầu luôn <laughs> Không biết là những nước khác như thế nào chứ Mình bị chơi à, những cái nhà cũ á Ở đây người ta còn giữ lại mấy cái giường này nè Nhìn là hợp lý không <laughs> Đúng chất Úc luôn Đấy Trên ngay đầu giường có cái đài radio <laughs> Đó Đây cả cái bàn này Rồi thì trong này thì có tủ áo quần rồi bây giờ mình đi xem tiếp xem trong nhà có những phòng gì nữa nhá đây có cái tủ ở hành lang này người ta cất đồ ở đây này đó máy hút bụi chân chiều ở trong này đây đây là cái phòng giặt đó có máy giặt đầy đủ rồi đây là cái nhà tắm này đó nhà tắm ở trong này đó rất là sạch sẽ luôn đó rồi bây giờ à, mình quay cho mọi người xem này trong đây có cái toilet này đó rồi bên này thêm một cái nhà tắm nữa với bồn rửa mặt với bồn tắm đây đó có cái bồn tắm này rồi bồn rửa mặt này còn cái nhà tắm bên kia là là chỉ là nhà tắm thôi nhưng mà nhà như thế này mà có tới hai nhà tắm là rất là lịch sử luôn à mọi người thông cảm về cái giọng nói của mình nhá mình đang bị khan tiếng nhưng mà vẫn cố gắng quay à, vlog cho mọi người xem mong mọi người thông cảm và ủng hộ cho tụi mình nhá đây sau khi à, tụi mình à, ổn định được chỗ ở thì đã có một tô bún bún này là bún bò sao à, nhìn hấp dẫn chưa đây là bữa tối của tụi mình nhá. ok xin mời mọi người đó. quá hấp dẫn luôn Xin chào tất cả mọi người Thì đây là cái sáng mà đầu tiên mình thực dậy cái khu nhà mà tụi mình thuê Đó Thì à, bây giờ tụi mình chuẩn bị đi ra cái chỗ mà thuê thuyền á Để đi à, bắt kẻ à, Thì chút nữa mình ra tới nơi mình sẽ quay cho mọi người xem nhá Rồi còn bây giờ mình sẽ quay sơ cho mọi người xem cái khu mình ở à, Vào ban ngày xem là như thế nào Hôm nay rất vui là cái thời tiết nó rất là đẹp à, Hôm qua trời nó ấm u lắm Nhưng mà hôm nay thời tiết à, đẹp Rất là, là tốt để mà quay phim luôn rồi bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem nha Đây Đây là phía trước căn nhà này Đó nhà rất là rộng rãi thoải mái luôn Đó Sau nhà thì có cái uh, vườn rộng Để mà, mà có cái lò barbecue cho mình Để mà ăn luôn này Đó Rất chi là hợp lý luôn Đây mình đi uh, xung quanh Cái khu nhà này cho mọi người xem Đó mình thấy bên này á Là có thêm cái chỗ vui chơi cho trẻ em này Đó và chưa biết đường ra như thế nào nếu mà ai mà à, có con nít chấp đi theo á thì rất là tiền luôn ngay sau lưng nhà đó rồi đi qua bên này xem bên này còn gì ờ. đây phía trước chỗ này ở thì yên tĩnh lắm người ạ quá đẹp luôn nếu ai mà muốn biết địa chỉ cái nhà này á thì à, comment ở phía dưới cho mình rồi mình chia sẻ cho mọi người để mọi người biết để mà thuê cái vị trí này nhá đây đây là ngoài đường phía trước này rất là yên tĩnh luôn xe cộ qua lại Rồi bây giờ mình uh, chuẩn bị lên đường này Đi ra cái chỗ thuê thuyền Để mà đi uh, bắt ghé Rồi có gì mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem nha Xin chào mọi người Do you mind if I record some video? Just for like YouTube? Yeah? Yeah! <laughs> you can check us out on our channel <laughs> Y&K Adventure Y&K Yes Alright, beautiful <laughs> đây, chỗ này là cái chỗ mà tụi mình thuê thuyền này đó rất là tốt luôn nhiệt tình luôn đây đây là cái bảng giá mà thuê thuyền này đó tụi mình thuê thương ai thuê ở đây lắm đó rất là nhiệt tình luôn đó, có thêm thông tin cho mọi người nhá đây nếu mọi người muốn chắc ăn á thì à, điện thoại book trước với người ta à, bây giờ à, tụi mình đang chuẩn bị ra khơi <laughs> mới thuê được cái thuyền để bây giờ đi bắt ghe đây đó thì hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người cách bắt ghe ở Lake Antron bằng thuyền như thế nào à, không cần băng nhá <laughs> mà cái thuyền này lâu rồi mình lại cho nên là <laughs> hơi lỡ ngỡ rồi bây giờ mình quay cái cảnh từng trước tiên cho mọi người coi này cái thuyền này thì nó đi chậm lắm nhưng mà cho ai chưa có kinh nghiệm thì rất là an toàn không phải sợ luôn đây mình mới neo thuyền lại này thời tiết hôm nay là rất là đẹp hơi gió nhưng mà như thế này là đẹp à ngày hôm qua trời âm u á và bây giờ mình chuẩn bị lồng để bắt ghe nhá bây giờ cho đầu cá vào cái kẹp này này Rồi bây giờ mình thả lưới nha Đó. Chút nữa 10-15 phút để kiểm tra tiếp cái lưới đầu tiên là xuống bây giờ tiếp tục lưới thứ hai rồi bây giờ mình à, thả tiếp cái lưới tiếp theo nha rồi <coughs> rồi bây giờ mình sẽ kéo thử cái lông đầu tiên lúc này à, thì mình thả chắc cỡ khoảng 10-15 à, phút ra yeah bây giờ thử kéo lên coi có gì không này đây tụi mình à, đi bắt được à, hơn 3 tiếng được qua trời qua đất luôn này mọi người đó thấy con bự cho bá không đó. <laughs> cho nên là hôm nay thất bại rồi <laughs> nhưng mà tôi không sao hôm nay à, thuê thuyền đi chơi vậy là vui rồi đó đi bắt mấy cái này thì hên xui lắm có hôm nhiều hôm ít không sao cả rồi bây giờ gom đồ nghề đi về bữa khác đi ra bắt tiếp ok rồi bây giờ mình sẽ chạy thuyền về ở bãi đầu nhá rồi chào mọi người đây mình đã trả thuyền lại cho người ta đó chuyến đi rất là vui tụi mình mới đi bắt ghé về nhưng mà chưa bắt được con nào thôi về nấu cái nồi bò kho ăn cho nó ngon <laughs> bò kho với bánh mì nhá Đó, hấp dẫn chưa à, có cái món con lai là cái gì mà em bò kho với à, à. đó con à, bên này có hủ tiếu bò kho à, quá hấp dẫn luôn rồi xin mời mọi người nhá quẩy nữa này bà chạy bò chẹt luôn đấy xin mời cả nhà